ngành nhân văn học gì và ra trường làm gì, đọc gì để mở lối vào ngành dễ dàng hơn, đọc sao cho đỡ đau đầu. Hãy cùng Spyroom và người kể chuyện trả lời vào số Bookcast ngày 16 tháng 6 tại YouTube của Spyroom nhé. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Tiếp theo phần 1 và phần 2, phần 3 này Spyroom sẽ đưa các bạn tới hai cuộc thế chiến của nhân loại bằng việc điểm qua hai trận đánh quan trọng bậc nhất của hai cuộc chiến tranh này. Trận sông Mall lần thứ hai năm 1918 Năm 1918, năm cuối cùng của Thế chiến thứ nhất, tình hình đang vô cùng bất lợi cho phe hiệp ước. Ở phía đông, nước Nga rút khỏi cuộc chiến sau cuộc cách mạng tháng 10. Romania bị đánh bại và phải ký hòa ước Bucharest. Nước Ý hoàn toàn suy sụp, còn quân Mỹ vẫn chưa trực tiếp tham chiến. Liên quân Anh và Pháp thì cũng đã quá mệt mỏi sau 4 năm giằng co với quân Đức trên chiến hào. Nhận thấy đây là một thời điểm lý tưởng, Bộ Chỉ huy Đức đã quyết định thực hiện một cuộc tổng tiến công toàn diện ở mặt trận phía Tây bằng cách điều động hơn nửa triệu quân Đức ở phía Đông sang tham chiến. Chiến dịch này còn được biết đến với cái tên là Chiến dịch Tổng tiến công mùa xuân năm 1918, trận chiến vì Hoàng đế hay là chiến dịch Ludendorff. Mục tiêu của nước Đức là đánh bại lực lượng liên quân Anh và Pháp trước khi quân Mỹ tham chiến nhằm đổi lấy một hiệp ước đình chiến có lợi cho Đức. Chiến dịch này gây nên thảm họa ban đầu cho quân đội liên quân Anh và Pháp khi quân Đức chọc thủng và tràn ngập phòng tuyến liên quân. Những thảm bại này là do thiếu sự liên kết trong lực lượng liên quân. Chính vì thế, liên quân đã đưa tham mưu trưởng của Pháp là Ferdinand Foch làm tổng tư lệnh lực lượng liên quân. Tình hình mới trở nên khá khẩm hơn cho phe hiệp ước. Quân Đức tuy thọc sâu vào lãnh thổ đối phương nhưng chỉ chiếm được những vùng đất không có ý nghĩa chiến lược mà không thể đưa quân phòng thủ được, nên cuối cùng họ lại bị đánh bật. Các cuộc tiến công của quân Đức vẫn tiếp tục trong các tháng tiếp theo, sức ép khủng khiếp buộc quân Mỹ phải vào trận, mặc dù lực lượng vẫn chưa tập trung đủ. Vào tháng 6 cùng năm, quân Đức bất ngờ chọc thủng được phòng tuyến liên quân và vượt sông Ice. Nơi này chỉ cách Paris 100 km. Nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để kết thúc cuộc chiến, Ludendorff đã tập trung lực lượng vào mũi tấn công này, nhắm thẳng vào Paris. Vào tháng 7, khi quân Đức đặt chân tới sông Mon, Paris chỉ còn cách họ 40 km. Chính phủ Pháp hoảng loạn cực độ thống chế Petain điều động gấp những đơn vị phòng thủ ở các phòng tuyến khác và quân dự bị để phòng ngự Paris. Ngoài ra, lực lượng viễn chinh của Mỹ đang tập trung ở phía sau cũng được Tổng tư lệnh Ferdinand Foch kêu gọi ra trận để bảo vệ cho Paris. Sự góp mặt của quân Mỹ, những người không phải chịu đựng và kiệt sức vì 4 năm chiến tranh trước đó góp phần đáng kể củng cố mặt trận phòng ngự của quân Hiệp ước. Bất chấp điều đó, quân Đức vẫn là một đội quân đáng sợ trong đợt tấn công đầu tiên, các cánh quân của quân Đức đã nhanh chóng đập tan phòng tuyến phòng thủ đầu tiên của phe hiệp ước và vượt qua sông Mon. Tuy nhiên sau khi qua sông, quân Đức không thể chiếm được các vị trí chiến lược của đối phương. Trong đợt tấn công thứ hai, quân Đức chạm trán với phòng tuyến của quân Mỹ, họ bị đánh trả quyết liệt và bị chặn đứng. Không thể tiến lên được, quân Đức rơi vào thảm cảnh khi nguồn lực bị cạn kiệt và bản thân thể lực của binh lính cũng suy kiệt sau 4 năm chiến tranh chiến hào rồi 6 tháng hành quân chiến đấu liên tục. Nên nhớ rằng lúc này chưa có xe quân dụng binh lính phải hành quân bằng chân rất là mệt mỏi. Quân Đức bị chặn đứng thì cũng là lúc liên quân hiệp ước tổng phản công. Từ phía Bắc, quân đoàn 10 của Pháp do tướng Charles Magin chỉ huy, người được biết đến về lối tấn công liều lĩnh và được binh lính của mình đặt tên là Đao Phủ, tổ chức cuộc phản công lớn vào phía sau trận địa của quân Đức. Mangin về lối tấn công quyết liệt và táo bạo đã đập tan cánh quân phía bắc của quân Đức, rồi sau đó tiếp tục tấn công vào đạo quân trung tâm của Thái tử nước Đức Wilhelm. Quân Đức bất ngờ trước tình hình này do họ vẫn nghĩ rằng quân Pháp sẽ không dám rút lui từ phía Bắc, mặt trận Flanders, nơi quân Đức vẫn đang uy hiếp để hỗ trợ phòng tuyến Paris. Cuối cùng, các đội quân phòng ngự của phe hiệp ước cũng phản công hiệp trợ. Quân Đức chống không nổi, phải rút chạy khỏi sông Mon. Tuy rằng họ đã cố thiết lập lại đội hình, tuy nhiên sĩ khí và thể lực quân Đức đã suy sụp hết khiến cho họ không còn thể phản công được nữa. Khi quân Đức rút về đến sông Vesel thì cũng là lúc họ thất bại hoàn toàn. Chiến bại của quân Đức được người Pháp ví von như là trận Leipzig ngày xưa, khi Napoleon thất bại trước liên quân Áo phổ Nga như một cách mỉa mai. Thực sự, vai trò của trận sông Somme lần 2 cũng to lớn không kém gì trận Leipzig. Chiến bại này cũng đánh dấu sự sụp đổ của nền đệ nhị đế chế Đức giống như đế chế Pháp của Napoleon. Là chiến thắng quyết định Thế chiến thứ nhất, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân Đức không chỉ trong chiến dịch phản công 1918 của họ mà còn là cả cuộc chiến từ đây, quân Đức suy sụp hoàn toàn, để rồi 3 tháng sau, nước Đức thua trận, hoàng đế Đức thoái vị, đệ nhị đế chế Đức sụp đổ. Cũng từ đây bắt đầu trật tự thế giới mới là nền tảng cho thế giới ngày nay. Đã lỡ yêu Spyroom rồi thì subscribe ngay thôi và đừng quên bật nút thông báo để xem những video mới nhất từ nhà nhện nhé. trận Stalingrad năm 1942 đến năm 1943. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự khủng khiếp và tàn bạo của trận chiến Stalingrad. Không chỉ bởi mức độ thương vong lớn nhất trong lịch sử loài người, mà còn cái cách chiến đấu của hai bên Hồng quân Liên Xô và phát xít Đức không khoan nhượng và đẩy lính của mình vào chỗ chết. Sau khi đánh bại hoàn toàn quân Pháp, quân Đức bắt đầu xoay trục sang phía đông để chuẩn bị tấn công kẻ thù không đợi trời chung, Liên Xô, năm 1941, quân Đức mở chiến dịch Barbarossa, xâm lược Liên Xô trên toàn bộ miền biên giới phía Tây. Thời gian đầu là thảm họa của Hồng quân, quân Đức đánh bật toàn bộ các đội quân phòng thủ, tiêu diệt một lực lượng lớn Hồng quân. Đến cuối năm 1941, quân Đức đã ở cửa ngõ thủ đô Moscow. Trong thời khắc quan trọng nhất, mùa đông lại cứu lấy nước Nga giống như lần xâm lược của Napoleon 200 năm trước. Các quân đoàn dự bị và đội quân của Siberia của tướng Zhukov – lợi dụng thời tiết giá lạnh đã đánh bại quân Đức và bảo vệ được Moscow. Đến đây, chiến thuật chớp nhoáng Blitzkrieg của phát xít Đức nhằm vào Liên Xô đã thất bại. Tuy nhiên, cơ hội đánh bại Liên Xô vẫn chưa phải là hết. Năm 1942, quân Đức ổn định lại tình hình trên các mặt trận bằng sức mạnh của mình và dần dần xoay trục về hướng Nam, đưa những đội quân thiện chiến tiến về vùng Caucasus, nơi được coi là nguồn cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm và là mỏ dầu của Liên Xô. Trong đó, thành phố Stalingrad là một nơi quân Đức coi là phải chiếm đóng bằng mọi giá, không chỉ bởi vì đây là thành phố công nghiệp lớn nhất phía Nam Liên Xô, mà còn là nơi trung chuyển hàng hóa từ vùng Caucasus lên phía Bắc. Chiếm được nơi này cũng coi như là bóp nghẹt được Bắc Liên Xô. Một lý do đặc biệt nữa đó là cái tên của thành phố, Stalingrad. Hủy diệt nơi này cũng như là cú tát với lãnh tụ tối cao của Liên Xô, Joseph Stalin. Kế hoạch Nam tiến của quân Đức tuy gặp sự kháng cự quyết liệt của Hồng quân, nhưng nhìn chung mục đích cơ bản vẫn đạt được. Đến cuối tháng 7, quân Đức đã tiến đến ngoại vi thành phố Stalingrad. Không quân Đức Luftwaffe mở đầu cuộc tấn công thành phố bằng các cuộc không kích. Chỉ trong vài ngày, thành phố công nghiệp hiện đại bậc nhất của Liên Xô bị hủy diệt trong những trận mưa bom. Các tòa nhà cao tầng, công trình kiến trúc chỉ còn lại là những đống gạch vụn. Không quân Liên Xô bị áp đảo bởi quân Đức, khiến cho việc không kích của quân Đức gặp ít trở ngại và gây thiệt hại rất lớn cho thường dân và quân đội Liên Xô. Tuyến đường tiếp vận từ bờ đông vượt sông Volga sang bờ Tây, nơi chiến sự diễn ra, bị quân Đức đánh phá dữ dội. Các thuyền qua sông phần lớn bị phá hủy, khiến cho hàng hóa, đồ tiếp tế và cả con người, quân đội và dân thường bị kẹt lại ở hai bờ sông. Sau các trận không kích những tưởng như là đã có thể đè bẹp được ý chí của hồng quân, quân Đức bắt đầu cho bộ binh tiến vào thành phố, Vậy nhưng trái với dự kiến, quân Đức vấp phải sự kháng cự rất quyết liệt của các đơn vị phòng vệ Liên Xô. Không chỉ kháng cự quyết liệt của Hồng quân, mà sự hạn chế hỏa lực là một phần nguyên nhân khiến cho quân Đức gặp khó khi tiến công vào thành phố. Quân Đức nổi tiếng với chiến thuật cơ động, tấn công hiệp đồng binh chủng giữa pháo binh, không quân và bộ binh một cách nhuần nhuyễn. Tuy nhiên khi tấn công thành phố với địa hình chật hẹp của các con phố và tòa nhà khiến cho họ phải hạn chế hỏa lực để không tấn công nhầm quân mình. Hiểu được điều này, Hồng quân cũng sử dụng chiến thuật áp sát quân Đức để hạn chế tối đa lợi thế về hỏa lực của quân địch. Thực hiện mệnh lệnh không lùi một bước và để có thể giữ chân được quân Đức, Hồng quân cũng đã phải trả một cái giá rất đắt với hàng chục ngàn thương vong của binh lính lẫn dân thường, gấp nhiều lần so với đối phương. Liên Xô huy động toàn bộ quân phía Bắc đến chi viện cho Stalingrad, chấp nhận nhiều thương vong đưa quân vượt sông để cố thủ thành phố. Tình hình trở nên bế tắc khi quân Đức không thể tiến lên trong khi Hồng quân cũng tổn thất quá nặng để có thể tổ chức phản công. Kế hoạch chiếm thành phố trước mùa đông của quân Đức bị phá sản. Sau 3 tháng tấn công, tháng 10 năm 1942, quân Đức cuối cùng cũng thọc sâu và đến sát bờ sông Volga, chia cắt Hồng quân ra làm hai và chiếm được 90% thành phố. Tuy nhiên, lúc này mùa đông đã kéo đến, chiến sự bị cản trở bởi những khắc nghiệt của thời tiết quân Đức không thể mở thêm các cuộc tấn công tiêu diệt nốt các cứ điểm còn lại của Hồng quân, một phần vì các đơn vị không quân bị điều động tới Bắc Phi, một phần vì binh lính đã bắt đầu quá mệt mỏi và tổn thất sau 3 tháng tấn công. Khi quân Đức xa lầy thì cũng là lúc Hồng quân phản công. Việc chiếm lấy thành phố và chia cắt đối phương ra làm hai vô tình đưa quân Đức vào tình thế bị bao vây trong thành phố. Đồng thời, trong khi phần lớn quân chủ lực của Đức bị kẹt lại trong nội thành, thì bên ngoài hậu quân Đức được bảo vệ bởi lực lượng chư hầu như là Italia, Romania, Hungary, vốn có sức chiến đấu yếu kém. Tháng 11 năm 1942, 7 tập đoàn quân Liên Xô được tập trung, bắt đầu kế hoạch bao vây quân Đức theo kế gọng kìm, từ hai phía Tây Bắc và Đông Nam. Các cánh quân của Liên Xô lợi dụng yếu tố bất ngờ và áp đảo về quân số đã nhanh chóng quét sạch được các cánh quân Italia, Romania ở vòng ngoài đẩy toàn bộ đối phương vào trong nội thành Stalingrad. Toàn bộ hơn 300.000 quân phát xít bị bao vây trong thành phố đổ nát. Việc đường tiếp tế bị cắt đứt khiến cho sức chiến đấu và tinh thần của quân Đức suy giảm nặng nề. Bộ chỉ huy quân Đức lên kế hoạch phá vây ở Stalingrad bị chia rẽ khi một bên Hitler muốn quân Đức không đầu hàng và tiếp tục chiến đấu ở Stalingrad và chờ quân tiếp viện đến. Còn một số tướng lĩnh khác muốn quân Đức trong thành phố phá vây ngay và rút lui về tuyến sau. Cuối cùng, quân Đức vẫn phải ở lại Stalingrad các quân đoàn Đức đang ở vùng Kapkas sẽ bị chia cắt và bỏ rơi hoàn toàn. Quân Đức phải cố thủ đợi viện binh, nhưng tình hình ngày một tệ hơn. Không quân Đức không thể tiếp tế đủ lương thực, thuộc men hay thậm chí là cả quần áo mùa đông cho binh sĩ, còn tinh thần của quân Đức ngày một xuống thấp hơn. Đến ngày 25 tháng 12 năm 1942, trận chiến coi như đã được an bài, khi Hồng quân đánh tan đạo quân cơ giới tiếp viện của Đức. Mọi hy vọng phá vây của quân Đức tiêu tan, Đến lúc này Hitler và bộ chỉ huy Đức cũng đã hiểu trận chiến đã kết thúc. Tuy nhiên Hitler vẫn ra mệnh lệnh cho tiếng Paulus, chỉ huy quân Đức ở Stalingrad quyết không đầu hàng. Mục đích để các quân đoàn phía Nam rút lui, một phần cũng là giữ thể diện cho Hitler về ý chí đại Đức. Đến cuối tháng 1 năm 1943, tình hình vô cùng bí đát cho quân Đức, Hồng quân chiếm được sân bay cuối cùng, quân Đức không còn hy vọng di tản nữa. Trong tình thế tuyệt vọng, Paulus quyết định đầu hàng chứ không tự sát theo ý của Hitler nhằm giúp binh sĩ được sống sót toàn bộ quân Đức và chư hầu đã đầu hàng. Vậy là sau hơn 8 tháng chiến sự, trận chiến đẫm máu nhất lịch sử loài người đã kết thúc với chiến thắng mang tính bước ngoặt của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trận chiến này tuy Liên Xô chiến thắng nhưng cũng phải chịu tổn thất vô cùng to lớn, hơn một triệu người, bao gồm cả binh sĩ và dân thường thiệt mạng và bị thương. Hàng chục ngàn khí tài bị phá hủy, thành phố công nghiệp Stalingrad hoàn toàn bị phá hủy. Ở phía bên kia, gần một triệu binh lính bao gồm phần lớn quân Đức Italia, Romania, Hungary và Croatia phải bỏ mạng và bị bắt. Chiến thắng quyết định và là bước ngoặt của mặt trận phía đông châu Âu, cũng như là cả Thế chiến thứ hai. Liên Xô từ thế trận phòng thủ chuyển sang phản công toàn diện quân Đức để rồi dẫn đến trận vòng cung Kursk quyết định thế cục tại châu Âu. Chiến thắng là một lần nữa mùa đông cứu nước Nga, Liên Xô khỏi thảm họa cũng như là đã cứu họ trong chiến tranh Napoleon hay ở trận Moscow. Trận chiến Stalingrad là bàn đạp để chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô đứng vững và đập tan chủ nghĩa phát xít